hoa cô liêu dòng người vội vàng bước nhanh qua ngưỡng con đáy xa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 người còn sinh ta đoạn đường về nhà hoa cô liêu dần người vội vàng bước nhanh qua ngưỡi con đấy sao chẳng thấy một ngày nhằn